thì còn những anh em nào mà thấy trong những cái video mình nhận định cho tất cả anh em thì anh em thấy tới gần cuối mùa giải rồi thì hiện tại những cái mã kèo trên dưới tài xỉu á, anh em đánh rất là khó ăn nhà cái đưa ra với những cái mã kèo mà anh em rất là khó đánh thì có những cái mã kèo gốc mà mình nhận định thêm cho tất cả anh em á, thì anh em thấy những cái mã kèo gốc bữa giờ mình nhận định cho tất cả anh em là toàn là ăn full không nha thì bởi vậy mình mới khuyên những anh em mà đang chơi bên ngoài hoặc là anh em đang chơi những cái mã kèo trên dưới không biết chơi những mã kèo tài xỉu uh, kèo gốc á thì anh em biết thì anh em cũng thấy những cái mã kèo phụ á, nó rất là dễ ăn hơn những mã kèo chính rất là nhiều thì bởi vậy mình mới phiên tất cả anh em chơi những mã kèo phụ giống như góc nè thẻ nè thì cái tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn giống như anh em chơi những mã kèo chính là anh em chơi 5 năm còn những mã kèo phụ là anh em đang chơi 73 với nhà cái thì tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn thì bởi vậy mình mới khuyên anh em đăng ký trang để anh em có thể chơi hiệu quả hoặc là anh em có trang anh em chơi những mã kèo gốc cho nó hiệu quả nha thì bây giờ mình sẽ tiến vào vòng nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa thằng Regin và thằng Luton diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 20 à, tháng 4 nha anh em. Thì hiện tại thằng Luton đang đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng và có 4 và có 74 điểm sau 42 vòng đấu thì hiện tại cái thằng Sheffield Sheffield đang đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng nha anh em và có 79 điểm sau 41 vòng đấu thì chỉ cách tầm thì chỉ cách tầm có 5 trận thôi nha anh em 5 trận thôi nhưng mà anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo Luton trong trận này thì tỷ lệ anh em thắng sẽ cao tại thằng Luton cũng đang muốn giữ cái vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng để nó có thể ờ, đấu trong cái nó để có thể có một cái ờ, dòng playoff để có thể đấu ờ, đi để đi lên ngoại hạng Anh để đá nha anh em thì thằng Luton đang rất là sáng cửa trong cái mùa giải này thì còn trong khi đó thằng Legend đang Real đang đứng vị trí thứ 22 trên bảng xếp hạng vị trí đèn đỏ và có 42 điểm sau 42 vòng đấu thì thằng Real vẫn còn cơ hội để vươn lên cái vị trí trên bảng xếp hạng nha anh em vươn lên cái vị trí trên bảng xếp hạng để có một cái vị trí an toàn đấu trong cái mùa sau thì mình sẽ tiến vào cái thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy cái đội chủ nhà là cái đội Regin trong 10 trận gần nhất thì Regin chỉ thắng được một trận hòa bốn trận và để thua 5 trận thì cái phong độ gần đây nhất của thằng Regin thì anh em khỏi cái phải bàn cãi nó đúng 10 trận nó chỉ thắng được đúng một trận trước thằng Blackpool với tỷ số là 3-1 thôi còn trong khi đó thằng Luton thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất thằng Luton đã thắng hết 7 trận và để hòa 3 trận còn thành tích cho trên sân khách của thằng Luton thì anh em khỏi phải bàn rồi thằng Luton trong cái mùa giải này thằng Luton đã cực kỳ hay thì anh em thấy đó hiện tại thằng Luton đang có một cái thành tích cực kỳ đáng khen còn trong ờ, cái lịch sử đối đầu của hai này thì anh em thấy trong ba lần đối đầu gần nhất thì thằng Luton nó đã thắng hết hai lần và một lần hòa. Thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo Luton. Tài xỉu thì mình không khuyên anh em vào tài xỉu nhưng mà anh em có thể đầu tư thằng Luton được nha. Thì anh em thấy trong lịch sử đối đầu thằng Luton toàn thắng không nha. Thì mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất không đều của thằng Luton và thằng ờ, rajin trên sân nhà của Luton. Thì anh em thấy trong cái trận đó thằng Luton chỉ vẫn chấp với cái mã kèo là 0.5 và tỷ là không đều nha anh em. Đó. Thì anh em thấy trong cái trận đó, hai thằng này đá góc tới 11 quả góc thì anh em có thể đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo tài góc thì cũng rất là ok. Nói chung hạng nhất anh á, thì cứ tài góc mà anh em giả thì cái tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn. Còn những cái mã mà hạng nhất Anh ở ấy, ngoại hạng Anh hoặc là La Liga đồ á, tài góc thì anh em còn phải xem xét cái đội hình trận đấu nó như thế nào. Còn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 hết mùa giải của hạng nhất Anh rồi thì thằng Luton cũng đang muốn giữ cái vị trí an toàn cho mình trong cái bảng xếp hạng để có thể đấu bờ playoff để có thể lên vị trí ờ, ngoại hạng Anh để đá thì thằng Luton nó sẽ thắng trong trận này với cách biệt từ một bàn đến hai bàn thì anh em có thể đầu tư mạnh tay vào cái mã thằng Luton chấp 0.5 nè và cái tài xỉu 2,25 thì mình à, sẽ cập nhật sau khi có đội hình chính thức cho tất cả anh em. Thì bây giờ mình sẽ tiến vào phần chốt kèo cho tất cả anh em trong trận này luôn. Thì anh em thấy mình có chốt cho tất cả anh em là bốn cái mã kèo thì anh em cứ đầu tư mạnh tay vào bốn cái mã kèo mà mình đã chốt cho tất cả anh em trên cái màn hình nè thì nguyên trận anh em cứ nằm thằng Luton chấp với cái mã kèo là 0.5 nè anh em nằm thêm cái mã tài góc chính cho mình và anh em chọn thêm cái mã tài hiệp 1 và tài góc hiệp 1 4.5 đó đó đó là cái bốn cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong cái trận này anh em nên đầu tư mạnh tay bốn cái mã kèo này để anh em kiếm lợi nhuận nhiều nhất chủ yếu mạnh tay nhất á, là anh em nằm hai cái mã góc cho mình hai cái mã góc góc chính là góc trận nè góc tài trận nè